con đề 11 này trong cái dàn 4 số anh em nhé hôm thứ bảy đây đề về 11 thì chúng ta đã ăn được con đề 11 trong cái dàn 4 số này về đường cầu lô khung thì cặp 4774 của chúng ta bị gãy còn một cái đường cầu đề lôi tuần của chúng ta là cái chạm 3 và cặp 4554 thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng là ngày cuối anh em nhé anh em vào lốt ngày hôm nay cho mình và tiếp tục nuôi cái chạm 3 thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái bộ đề kết hợp với chạm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 Zalo của chúng ta mà chiến thắng được con bạch thủ lô 38 thì để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé. Đó. Zalo 0566517326 500k mãi mãi. Chị dành cho những anh em nào mà không có thời gian thôi, xa bờ loạn số, không biết đánh số gì thì kết bạn để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé. Thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em thì em để ý luôn đây cho mình. Đường cầu này thì mình cũng mong muốn là nó ra luôn trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng khá là đẹp anh em ạ. Chủ nhật anh em nhé. Chủ nhật ngày 16 tháng 10 này chúng ta lấy con số thứ hai bộ số thứ hai dãy tư và con số thứ hai bộ số thứ ba dãy 6 này thì hai con này thì chúng ta kết hợp lại thì chúng ta có bộ đề này đây lui tuần chạm không này bộ đè không một không một không này không sáu không này năm một năm này và năm sáu năm chúng ta chỉ có 8 số thôi kết hợp với chạm cho mình thì mình sẽ đi test cho anh em này chủ nhật ngày 16 tháng 10 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba ngày thứ tư đề về 65 thì chúng ta đã ăn được con đề 65 này trong bộ đề 01 tiếp tục khuya xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ sáu này đề về 00 thì chúng ta ăn chạm không này chủ nhật ngày 23 tháng 10 này thì chúng ta có đề chạm 8 bộ đề 34 ghép lần lượt của chúng ta thì có 343 này 393 này 848 này và 898 để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày 23 tháng 10 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai ngày thứ ba đề về 39 thì chúng ta đã ăn được con đề 39 này trong bộ đề 34 tiếp tục khiên xong thì lại đợi chủ nhật hàng tuần thứ năm này thứ sáu này thứ bảy đề về 87 thì chúng ta ăn chạm 8 này Chủ nhật ngày 30 tháng 10 thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 14 chạm 1 sáu bốn sáu 696 để chúng ta lôi tuần anh em nhé Chủ nhật ngày 30 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 46 thì chúng ta đã ăn được con đề 46 này trong vụ đề 14 tiếp tục thứ năm đề về 19 nữa này ăn tiếp con 19 6 này thứ bảy này thứ sáu đề về 71 thì chúng ta ăn từ cái chạm một này anh em nhé chủ nhật đề về 71 thì chúng ta cũng ăn chạm một tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề 12 này chạm 2 bộ đề 12 bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này 171 này 626 này và 676 để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày mùng 6 tháng 11 ngày đầu tiên đề về 67 thì chúng ta đã ăn được con 67 này trong bộ đề 12 anh em nhé tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần 65 này thì theo những cái đường cầu của mình test thì đa phần là nó ăn về cái bộ bộ đề này của chúng ta chỉ có 8 số thì hay ăn về cái bộ này thì anh em tham khảo cho mình thì cá nhân của mình lúc nào cũng chắc chắn cho anh em nếu mà anh em nuôi thì chúng ta lên nuôi cái chạm cho nó chắc chắn anh em nhé tỷ lệ ít số thì nó ăn lúc nào nó cũng thấp hơn nên là anh em cũng cân đối làm sao nó hợp lý là được thì cái tuần này chủ nhật của chúng ta thì có bộ đề 04 này Model 04 của chúng ta thì có 040 này, 090 này, 545 này và 595. Tuần này thì chúng ta chỉ có 8 số để chúng ta lui tuần anh em nhé. Cái bộ đề 04 này rất chi là đẹp. Cá nhân của mình thì cũng bắt cho anh em ở trên ờ, Zalo uh, hai ngày hôm nay rồi. Đây là 545 anh em nhé. Đó. Đường cầu đề lui của ngày chủ nhật tí cái bảng chốt thì nó sẽ mình sẽ nhắc nhở anh em sau về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì em để ý luôn đây cho mình chủ nhật này cũng ở cái giải tư này anh em nhé ở giải tư cho mình mọi người lấy hai con đầu tiên bộ số thứ nhất ở giải tư này con 8 và con 4 thì anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình chúng ta có cặp lô khung 3 ngày để chơi thứ hai này thứ ba này và thứ tư tám bốn tám này để chúng ta nuôi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 84 anh em nhé 84 ăn ngày đầu tiên tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 23 tháng 10 của chúng ta thì có cặp 6556 này để chúng ta lui thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được con 65 này 65 về cuối dây 7 đây tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 30 tháng 10 này thì chúng ta có cặp lô khung là 494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 để chúng ta nuôi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 21 này đó tiếp tục đến xong để đợi chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 13 tháng 11 này thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 7997 anh em nhé 7997 để chúng ta nuôi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 thì mà mình nhắc lại là cái bộ đề 04 này thì theo cái đường cầu của nó thì rất ra rất ra sớm nên là anh em làm sao cân đối nó hợp lý là được anh em nhé cặp lô khung 7997 của chúng ta thì anh em nuôi cho mình thứ hai thứ ba thứ tư thì nuôi trừ trong chiều nay luôn phải không ạ đây là cái đường cầu đề lôi tuần và lô khung 3 ngày để chúng ta nuôi cho cái tuần mới này anh em nào trùng cầu kết cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu kết cầu thì chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo thôi anh em nhé